là để chúng ta tiếp cận khách hàng nhiều hơn ấy, thì cái phần đầu tiên là tôi muốn nói chị đó gì là là chúng ta phải có một cái hệ thống marketing đúng không thì marketing là bạn phải trả phí rồi nhá còn nếu mà làm là làm để du kích giống như chín ấy thì anh chị em mình phải mất rất nhiều thời gian nếu chị chín chị học xong cái uh, học được cái khóa video là chị làm cái gì cho hơn tháng thì cái kênh của chị cái page của chị nó mà ngon được đúng không thì là anh chị làm liên tục kiên trì thì chỉ các anh chị mình kiên trì giống chữ chín thôi thì anh chị sẽ đạt kết quả còn tuy nhiên để nhanh hơn các bạn nha cách số 1 đúng không cách một là các bạn làm marketing là gì là các bạn làm kiểu giúp kích cho tôi không đồng nhá không đồng làm dạng video ngắn này video ngắn thôi đó hoặc livestream nữa rồi cách hai là gì là bạn phải trả phí nhé trả phí là cách nhanh nhất để chúng ta có khách hàng tiềm năng có khách hàng về với chúng ta đó thì trả phí thì chúng ta sử dụng những công công cụ nào nền tảng nào thì số 1 là tôi bảo chị là sử dụng Facebook đầu tiên đúng không là Facebook Facebook Ads ADS anh chị nhá là có nghĩa là quảng cáo Facebook tiếng Việt của nó quảng cáo Facebook thì tại sao Facebook nó là một nền tảng mà chúng ta làm đầu tiên tại sao tôi không dạy là chạy quảng cáo TikTok chạy quảng cáo YouTube hoặc chạy quảng cáo gì Zalo thì Facebook nó là một nền tảng nó nó hiểu con người hơn chúng ta tức nó hiểu cảm xúc của anh em chúng ta ví dụ đó như tôi tôi tôi nói chuyện với chị chín ạ hoặc là bạn An về bảo nói An muốn mở spa đúng không hoặc là vợ em mở spa tôi nói nhắc đến nhắc đến cái spa mà hoặc là gì làm đẹp vẫn thì hai tiếng sau tôi nó quảng cáo spa làm đẹp hiện ra bạn nhé đó. thì chứng tỏ sao là Facebook nó hiểu chúng ta hơn cả người yêu chúng ta hiểu chúng ta đó. trong đầu chúng ta nghĩ đi spa đúng không thế là quảng cáo spa hiện ra hoặc là trong đầu chúng ta vừa nói chuyện với bạn của mình là gì à, tôi thích cái túi này thế là cái quảng cáo túi hiện ra đó. thì Facebook nó cần cái thông minh rồi nhá nó hiểu nó biết là sao nó hiểu là sở thích của chúng ta này trước khi vào là phần cơ bản nhé trước trước khi vào phần lập page ấy, tôi chỉ cho chị là tại sao tôi chọn Facebook trước thì Facebook nó hiểu này hiểu sở thích của khách hàng này cộng hành vi và đã biết nhân khẩu học của khách hàng luôn ba thứ này anh chị ạ sở thích hành vi nhân khẩu học bạn nhé ví dụ là <clears throat> khách hàng có sở thích là đi làm đẹp chẳng hạn có hành vi là sao Rồi họ check in tại gì những tiệm spa thẩm mỹ mà chị nám đó nhân khẩu học họ là người có trình độ đại học chẳng hạn thì khả năng khách hàng này là có hành vi mua hàng sản phẩm của chị nếu như anh chị bán những sản phẩm liên quan đến làm đẹp mỹ phẩm này chị nám này vân vân đó thì Facebook Facebook nó hiểu con người chúng ta thì hiểu rất rõ chúng ta thì nhé cho nên tôi dạy chị phần quảng cáo Facebook trước thì anh, anh chị mà đã đã thanh toán phí trong chương trình của tôi đúng không thì các bạn sẽ được học tất tần tật những chương trình khác của tôi là Zalo Ads này tiktok quảng, quảng cáo tiktok này tạo tiktok shop như nào này thì tôi dạy anh chị em mình hết đó thì tại sao tôi dạy anh chị em mình phần là quảng cáo facebook trước thì nhắc lại là facebook là một nền tảng hiểu hành vi con người chúng ta rất sâu các bạn nhé không có nền tảng nào tại thế giới bây giờ hiểu con người như facebook cho nên facebook tôi chọn lựa là nền tảng tôi dạy anh chị đầu tiên rồi mọi người hiểu không rồi thì với vấn đề như thế này nhá là Facebook là nó, nó biết hành vi sở thích của mình rồi thế bây giờ là làm cách nào nhé làm cách nào để tôi để tôi ngồi một chỗ mà tôi có khách hàng nó tiếp cận đến với chúng ta đó thì là sử dụng là thuật toán sử, sử dụng một cái thuật ngữ là quảng cáo Facebook các bạn ạ rồi quảng cáo Facebook đó quảng cáo Facebook là chúng ta gì bỏ tiền cho Facebook anh chị nhá bỏ tiền cho Facebook để Facebook nó tìm khách hàng cho chúng ta đó, nó truyền tải nội dung của chúng ta đến khách hàng Facebook Ads này là truyền tải nội dung nhé có thể là video bạn này có thể là bài viết hoặc là hình ảnh đó đến trước mặt khách hàng rồi ví dụ là gì là tôi sẽ vào một cái phần như sau để cho bạn xem nhé để bạn thấy là gì nó nó chạy kiểu gì các bạn nhé nó hiển thị kiểu gì là đây cho bạn xem luôn ở trên cái máy tính tôi đây nó quảng cáo cái này rồi trước khi vào phần mà tạo pay chuẩn sale thì tôi chỉ cho chị cái phần thấu hiểu cơ bản ở trước để anh chị hình dung là là tại sao chúng ta phải làm Facebook trước các bạn nhé chứ không thể chúng ta bảo là em em muốn học quảng cáo tiktok của thầy em muốn học học quảng cáo youtube facebook nó là một nền tảng làm công cụ để giúp chúng ta tìm khách hàng nhanh nhất các bạn cho bạn xem này đợi một chút nhé đây tôi mở cho bạn xem đây là quảng cáo Facebook của bạn nó hiển thị kiểu này này các bạn xem này các bạn thấy không ví dụ là nó nó quảng cáo cái massage này <clears throat> để nó nó truyền tải nội dung nhé tức là cái page mang tên là cái massage cao ra hoa 577 cách mạng tháng 8 quận 10 Hồ Chí Minh đó. thì cái tên này gọi là cái tên fanpage bạn nhé và chị Bích Ngọc sẽ chú ý này đây không phải Facebook cá nhân nhé mọi người hiểu lầm là sao thầy tại sao nó dùng cái Facebook nó quảng cáo được khách hàng nhưng mà em không dùng được nhỉ đây cái page này là cái page và cái page này nó viết nội dung là gì thư giãn thả ga cái massage giảm sốc này chỉ 6 triệu 990 nghìn đồng không số lượng có hạn bấm đường link sau để mua hàng và nó truyền tải nội dung ở, ở ở đây là gì các bạn à thứ nhất là cái bài viết quảng cáo này ở trên bài viết này nó có đường link đường link để bấm vào mua hàng và đặc biệt ở bên dưới này nó có phần video này phần video các bạn xem nhé công nghệ Nhật Bản mà chi phí hợp lý à đây là gì họ thuê một cái KOL nổi tiếng là ca sĩ đan trường để làm gì để làm thương hiệu cho cái ghế này đó mọi người thấy chưa họ dùng cái người nổi tiếng nhé KOL để phủ sóng cái thương hiệu cái ghế massage ca Kagawa đó rồi chị Ngọc người mới có hiểu chỗ này không chị Ngọc ơi là cái tên pet là ghế massage này 57 cách mạng tháng 8 này và nó dùng nó nó ghi được tài trợ này có cái làm chúng ta gì là quảng cáo là đẩy nội dung hiển thị trước mặt khách hàng các bạn nhé đó nào chị Ngọc hiểu thì bấm cho tôi chữ hát đi những phần này là một số chị học chưa đã hiểu rồi trước khi chúng ta vào phần tạo cái page chuẩn SEO nhé chuẩn chuẩn SEO thì anh chị mới làm ngon được được không rồi chị Ngọc hiểu nhá rồi thế là thì tôi dùng nội dung các bạn này nội dung là bài viết này đường link bấm đường link có cái gì đây à nó nhảy ra một cái trang gọi là trang landing page hay gọi là trang sell page thì trang này chỉ trình bày một sản phẩm đây siêu cơ hội mua sắm điều tốt nhất này chỉ từ 6 triệu 990 đồng sang ngay của lợi bấm này à nó nhảy ra cái form điền họ tên số điện thoại địa chỉ Đấy. thì ở trên trang này là <laughs> nó trình bày tính năng này bạn thấy không? lợi ích này đây lợi ích này thư giãn giảm căng cơ này đây người thứ ba nói về sản phẩm này rồi tính năng sản phẩm đây con lăn vân vân này vân vân đấy thì ở trên cái trang này nó chỉ trình bày gì các bạn nhỉ nó chỉ trình bày lợi ích tính năng đấy, làm điệp lại bạn hình ảnh thôi đó thì khách hàng họ họ đọc ở trên cái trang này có thể họ bấm vào họ đặt hàng ngay đúng không tuy nhiên nó sử dụng là gì nó sử dụng cái quảng cáo Facebook này một cái page có nội dung gắn đường link vào đây và có video các bạn nhé thì cái dạng này là là dạng hoặc là dạng quảng cáo chuyển đổi đó, chuyển đổi là khi hàng nó bấm vào bấm nút đăng ký này nó nhảy sang một cái gì một cái landing page một cái sale page thì tôi gọi là gì quảng cáo chuyển đổi nhé, chuyển đổi thì cái phần này là đến à, à, đến đến đến, đến à, mấy ngày nữa các bạn sẽ được học sẽ hiểu tôi tôi chỉ cho bạn là quảng cáo tin nhắn là gì quảng cáo tiếp cận là gì phủ sóng như nào bạn nhé ok không bạn đó thì tôi gọi là gì quảng cáo Facebook nó hiển thị trước mặt chúng ta tức là khi anh chị em mình lướt gì lướt new feed này lướt Facebook thì nó có phần là phần được tài trợ này ở chỗ nào có chữ được tài trợ thì có nghĩa là, là họ đang quảng cáo cho chúng ta còn những bài viết khác các bạn xem này ở dưới nha diêm diệp này 4 ngày này nó không được tài trợ này kéo xuống dưới tiếp này 4 ngày phạm thanh bình này đó đây Ken kenzi Sport này được tài trợ này ở chỗ nào có chất được tài trợ đó là gì cái page tên là kenzi Sport này nó quảng cáo đúng không các bạn đó các bạn xem này quảng cáo video luôn chuyển đổi luôn những ưu đãi nó nhảy sao mà lên page nó bán cái gì đây cũng ghế massage à bạn thấy chưa 8 triệu chín thằng này là 6 triệu 990 khủng khiếp không nó quảng cáo bàn ghế đấy kéo dưới tiếp này Toàn ghế chị ạ. Toàn ghế massage thôi <laughs> Bây giờ mình gọi từ mỹ phẩm thế nào. Mỹ phẩm lúc sau là từ mỹ phẩm hạn. Dạ, xem này. Bấm mỹ phẩm này, lúc sau nó hiển thị quảng cáo mỹ phẩm bây giờ. hoặc là spa bấm enter để bạn xem này đây tôi bấm chữ spa này bấm spa là thằng viện thẩm mỹ linh anh sài gòn này được tài trợ và thấy chưa à, điều khắc siêu sợi siêu thực làm một lần đẹp của một đời đây là quảng cáo tin dạo tin nhắn Xin chào tất cả các khách hàng nhà Linh Anh nha đây nó nó tôi gửi tin nhắn nó bấm này nó nhảy sang phần chat tin nhắn này thì tôi gọi là đây quảng cáo dạng tin nhắn nha nó cũng dùng gì dùng bài viết này và cái video hiển thị trước mặt tôi ừ. đây là quảng cáo gì quảng cáo spa mọi người hiểu không đó thì quảng cáo nó hiển thị trước mặt chúng ta như vậy là khi chị lướt Facebook là đọc những bài quảng cáo như này đây này đấy tôi vừa gõ từ mỹ phẩm phát đặc đây bắt, bắt đầu sao là bạn thấy Facebook thông minh không bạn bạn, này rồi phải rất rất thông minh như sau này nó nãy là tôi, gõ vào toàn gì toàn ghế massage đúng không nhưng mà tôi gõ từ mỹ phẩm từ spa tôi lướt điều phiên phát hiển thị ra này. Hoài An viên hỗ trợ sáng ra bạn thấy chưa đó thằng mỹ phẩm này thấy chưa thằng Facebook cực kỳ thông minh nó biết từ gõ ô tìm kiếm này mỹ phẩm spa là chữ spa bắt đầu đây bọn quảng cáo mỹ phẩm spa nó hiển thị khủng khiếp không tức là nó biết tôi có hành vi tôi sợt một từ khóa tìm kiếm ở trên facebook rồi mọi người hiểu thế này không nó hiểu tôi bấm chữ hát cho mình vậy tại sao nó thông minh như vậy bởi vì tôi có hành vi gì tôi tìm kiếm spa ở đây này không nó quảng cáo luôn này ba nhà cái này tập trung tiếp nha đó nó cực kỳ thông minh đây bệnh viện thẩm mỹ gang gu được tài trợ hút mỡ bụng Đấy chưa? Like là cái. Tôi like phát là sao? Facebook nó đo lường là à, có người like. Nó hiển thị lặp lại lặp lại mấy lần nữa. Đó. Dưới massage này. Đấy. Thì đây chính là gì? Đây chính là gì? Là quảng cáo Facebook nó đẩy cái nội dung hiển thị trước mặt chúng ta là khi anh chị mình sử dụng điện thoại lướt lướt lưu feed lướt trên lướt, lướt Facebook ấy nó nó cái đường tài trợ thì đấy là quảng cáo của đối thủ nhé quảng cáo đó rất tuyệt vời là gì Facebook nó cực thông minh là chị thấy là tôi vừa sợt từ khóa spa thẩm mỹ đúng không thế là gì quảng cáo spa thẩm mỹ nó hiện ở trên lưu feed của cái máy tính tôi thì chứng tỏ sao Facebook nó cực kỳ thông minh nó biết hành vi của tôi là tôi có hành vi tìm kiếm cái từ đó bạn nhé có vấn đề về về, về da chẳng hạn thì nó hiển thị luôn đó cho nên Facebook nó thông minh ở điểm đó nhưng tôi rất thích đó. còn anh chị em chuyển quảng cáo TikTok thì kệ các bạn tôi vẫn dạy phần gì phần Facebook trước để cho bạn nắm chắc từ phần gốc rễ đến phần gì à đến phần chuyên sâu để bạn làm được nhá ok không bạn Đấy, thì tôi dạy theo kiểu này này nó chắc chắn để chị hiểu nhá buổi số 1 là buổi quan trọng là buổi buổi tiền đề rồi thì bây giờ là thứ hai thế bây giờ là thế bà thấy thì bây giờ là thế làm thế nào làm thế nào thì em uh, quảng cáo được đó thì ở trong cái lớp phễu tôi dạy các bạn rồi là các bạn phải tạo cho tôi những, những cái trang gọi là shop online shop bán hàng ấy gọi là fanpage đúng không đây cho cho cho bạn sơ đồ để bạn hình dung bạn hình dung là chúng ta làm bước gì bước gì nhé quảng cáo nó không khó nó khó là ở là phần chiến lược nội dung và nội dung hot chất là đánh đúng vấn đề thì có khách hàng như vậy thôi kỹ thuật nó, nó nó chỉ là một phần nhỏ thôi kỹ thuật nó không khó bạn nhé kỹ thuật là các bạn làm làm luyện tập nhiều giúp mình thì bạn có kỹ năng đây rồi thế thì bây giờ thì sao này là chúng ta sẽ tạo nhé đã để quảng cáo được để quảng cáo được này thì điều kiện này điều kiện nhé điều kiện để chúng ta gì điều kiện để để chúng ta tìm cái khách hàng điều kiện đó điều kiện để quảng cáo được đầu tiên này các bạn phải có một shop online shop online tôi gọi là fanpage nhé fanpage rồi số 2 điều kiện này số 2 là cái gì là các bạn phải có tài khoản quảng cáo một số chị như chị chín hôm trước học à, lần một rồi đúng không bởi vì kiến thức là toàn toàn còn kỹ thuật nhiều toàn kỹ năng nhiều cho nên một bây giờ là một, số chị mà học lại để hiểu lại nhé Đó. bảo tuần trước một số chị bảo là bình ơi chị, chị hiểu lắm thì tôi tin tưởng lần này mọi người sẽ hiểu hơn bởi vì một người được học lại được nữa bạn nhé thì tài khoản tài khoản quảng cáo Đó. tài khoản quảng cáo đó là gì thì mỗi một Facebook cá nhân sẽ tạo được một tài khoản quảng cáo cá nhân đúng bạn nhé. đó. thì tài khoản quảng cáo là nơi là nơi chúng ta gì thao tác trên đó và nơi thao tác các hoạt động hoạt động như, như sau ví dụ tôi là ví dụ này là thêm thẻ ngân hàng vào đúng không để quảng cáo thì các bạn phải có thẻ nhé thẻ visa thêm thẻ ngân hàng Visa này sổ Mastercard này rồi rồi thao tác gì nữa à là lời gì chúng ta tất tần tật hoạt động là cái tài khoản là gì nó, nó bao hàm nó chứa cả gì chứa fanpage đó khi các bạn chạy quảng cáo đúng không và bây giờ tôi muốn chạy cho fanpage nào Phạm Thanh Bình hay fanpage giảm cân đó thì tài khoản này là gì các bạn muốn chạy page nào đấy, thì phải có tài khoản quảng cáo các bạn nhé rồi rất nhiều hành vi khác nữa rất nhiều hoạt động khác nữa dụ ờ, thêm thẻ này rồi là nạp tiền này vân vân thì tài khoản quảng cáo thì nó rất là rộng các bạn nhé rồi số 3 các bạn cần để quảng cáo được số 3 thì chút nữa tôi sẽ đi từng bước một tạo shop online fanpage xong tạo tài khoản quảng cáo này à, sau đó gì thêm thẻ ngân hàng như nào đúng không ok các bạn rồi số 3 đúng không để quảng cáo được có shop rồi có tài khoản quảng cáo rồi này có thẻ ngân hàng rồi này có tiền rồi này đúng không số 3 là phần quan trọng là chúng ta không làm mấy đó chính là nội dung nội dung nội dung thì anh chị em mình đã học lớp video rồi đúng không thì tôi rất mong anh chị em mình phải luyện tập nhiều vào làm nhiều nội dung của tôi rất nhiều nội dung để làm mọi nhá đó. và lớp là lớp lớp video sắp tới là trong, trong tuần này hoặc là tuần đầu tuần sau tôi lại dạy tiếp Chả, anh chị mình là đã, đã đã đã học rồi nhé thì các bạn lại học được học phần tiếp theo tôi dạy anh chị mình làm nội dung có những phần kỹ thuật nó hay hơn ok không thì nội dung có thể là video hoặc video giả like hoặc là hình ảnh hoặc là bài viết anh chị nhé bài viết đó thì quan trọng này bây giờ khách hàng họ cái nhu cầu khách hàng ấy hành vi khách hàng bây giờ sao là họ sử dụng hình ảnh rất nhiều bạn nhé à bạn nguyên video rất nhiều cho tôi bảo anh chị làm video giúp tôi là video dưới 60 giây là review ấy, để chạy kiểu tiếp cận trước đó video giờ chạy rất là anh chị xem là cái mẫu quảng cáo tôi cho, anh chị xem mẫu rồi, toàn video nhé, bây giờ hầu như là hình ảnh toàn nữa rồi nha bài viết không còn nữa video rất nhiều bạn bởi vì khách hàng bấm nó xem đó và nếu như video ngon hot nó dừng lại có vấn đề nó dừng lại ok các bạn thì đây là ba cái phần để anh chị mình là ba phần quan trọng nhất có shop này có tài khoản quảng cáo này là sau đó có nội dung để chúng ta làm triển khai chúng tôi chạy đó rồi thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng phần một và chị chín học đến phần này chị học lại đã chị đã thấy hiểu hơn không hiểu chút nào chưa hiểu được bốn chữ hát nào bởi vì lớp, lớp chúng ta đa phần những người mà họ gì họ ở một cái tầng là bỏ mình tính rất lâu rồi cho nên anh chị mình sẽ không hiểu mấy nhé dẫn được anh chị đọc học lại học lại mọi người sẽ hiểu hiểu hơn cái này rất dễ các bạn nhé rồi cảm ơn chị Hồng Sen cảm ơn chị Trần Vũ rất nhiều An Trần Vinh rồi bây giờ tôi lại hướng dẫn lại các bạn lập fanpage chuẩn SEO và có chị Ngọc học viên mới ok không bạn có chị Ngọc học viên mới bây giờ tôi sẽ và chị Ngọc có page thì chị Ngọc ơi chị Ngọc có page rồi đúng không hôm, hôm trước ở lớp video hướng dẫn mọi người tạo page rồi nhưng bây giờ tôi vẫn hướng dẫn lại nhé hướng dẫn lại các bạn tạo fanpage như nào cho nó ngon các bạn nhé đã tạo là gì page nó phải chuẩn chuẩn sao đỡ phải chỉnh nhiều ok chuẩn xong đỡ phải chỉnh nhiều ví dụ là bạn à bạn An có một cái thẩm mỹ đúng không An bảo em muốn chạy cái thẩm mỹ viện à hay là chạy spa thì spa đấy địa chỉ phải rõ ràng đó vị trí ở trên bản đồ phải chuẩn rồi mọi người hiểu không rồi bao nhiêu anh chị em chưa fanpage thì bấm số 0 nào nếu mà chưa có thì tôi hướng dẫn bạn phần số 2 chưa fanpage thì tôi vẫn hướng dẫn bạn tạo page nhé tôi hướng dẫn bạn vẫn phải tối ưu thêm đúng không tuy nhiên là các bạn phải gì phải lục loại lục loại toàn bộ cái page của mình sẽ đã chuẩn chưa ngon chưa nhé <clears throat> và tôi chỉ cho anh chị em một số cách ở trên page của mình nhé để để nó ngon ngon hơn cái page ngoài kia tiêu chuẩn ok lớp mình chúng ta đa phần có pet rồi đấy ơi bây, bây tôi sẽ bây giờ là 20 giờ 49 cũng không sao ừ, không sao cả làm từ bước một rồi đầu tiên là tôi dẫn các bạn là tạo phiên pet shop online <coughs> tạo shop online các bạn nhé shop online còn là fanpage chú ý này bạn nhỉ một facebook cá nhân một facebook cá nhân tạo không giới hạn thấy chưa các bạn giới hạn fanpage rất thoải mái mà nhé các bạn đừng lời tạo fanpage là thời điểm 2018 anh chị biết không là tôi tạo cả những fanpage vệ tinh rồi nhá gọi là fanpage là dạng gì đánh du kích ý. ví dụ đúng từ khóa đúng không ví dụ khách hàng nó sợ từ khóa là gì là cách chị nắm bằng lá tía tô tôi làm cái page là gì cái cách chị nắm bằng lá tía tô luôn nó sợ ở Facebook của ra luôn các bạn và nó sợt Google cũng khi được cái page mình ở top Google luôn rất nhiều cách để chúng ta làm rồi nhé Tuy nhiên là cái chương trình đó bây giờ tôi không dạy nữa là gì em nó ở trên trên kênh youtube tôi và tôi chỉ dạy anh chị em là gì tạo fanpage để quảng cáo để bán hàng nhé còn cái phần phần du kích là phần làm rất lâu các bạn làm cực, kỳ lâu nhưng mà vẫn hiệu quả mà nhé cực kỳ hiệu quả luôn tuy nhiên tôi dạy anh chị em mình nào đó là gì cách tạo fanpage để bán hàng ok không rồi bây giờ là tạo page như sau này bắt buộc là các bạn phải có một facebook cá nhân nha facebook cá nhân để để các bạn tạo fanpage rồi tôi sẽ hướng dẫn ở trên máy tính bạn nhé bao nhiêu anh chị em đã có máy tính rồi thì bấm số 1 à còn chưa có thì bấm số 0 có máy tính thì bấm số 1 chưa có thì bấm số 0 <clears throat> An thì Đình có rồi đúng không? À, bây giờ mọi người xem tôi làm để hướng dẫn bạn này. Trước khi tạo page này, và tôi chỉ cho chị cách đặt tên page như nào cho nó ngon thôi nhé đặt fanpage như nào rồi cái này rất nhiều người thầy không chỉ cho anh chị đâu đặt fanpage đặt tên page tên page nó là một cái tên rất là hay và có rất nhiều cái page mà nó đặt hay mà khách hàng nó mua rất nhiều rất rất nhiều rồi rất nhiều dạng đặt tên như sau đầu tiên số 1 là dạng thương hiệu cá nhân thương hiệu cá nhân các bạn nhé thì nó phục vụ như là Phạm Thành Bình này hoặc là An Trần Vinh Hoàng Vinh Ngọc thì đấy là pet thương hiệu cá nhân thì dạng pet này mục đích để làm gì là dựa vào ảnh hưởng của một cá nhân đó hoặc là tôi gọi là một KOL một KOC đấy một KOL ảnh hưởng tới một tiệm cộng đồng trong lĩnh vực của mình ví tôi là Phạm Thanh Bình đúng không là tôi đang ảnh hưởng tới một cộng đồng trong lĩnh vực bán hàng bán lẻ và marketing online đúng không các bạn thì tôi là gì là tôi ảnh hưởng đến một cộng đồng thì cái page tôi, tôi thực sự là thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực đó là lĩnh vực đào tạo của tôi hoặc là lĩnh vực chuyên gia đúng không hoặc là lĩnh vực à, huấn luyện viên huấn luyện viên online bạn em đó thì dạng này là dạng bếp thử cá nhân dạng này hiện hiện nay nhé là bán hàng dễ nhất các bạn ạ sử dụng thương hiệu cá nhân để việc để việc tiếp cận khách hàng và bán hàng nó dễ dàng hơn đó, thương cá nhân đào tạo là đạo chuyên gia huấn luyện viên này hoặc là một một ai đó nhé hoặc là bác sĩ là gì này thạc sĩ Hoàng Bích Ngọc đấy thạc sĩ Hoàng Mỹ Ngọc thì chị Ngọc đặt tên cái là thạc sĩ luôn cũng được đó, bởi vì chị là làm lĩnh vực sức khỏe đúng không rồi chiều đó chị bắt đầu chị gì chị hỏi tôi thì tôi hỏi chị làm nghề gì và bây giờ em mới học xong thạc sĩ rồi là làm điều dưỡng trong bệnh viện mà tôi hay quá rồi thì đúng đúng ngành của em rồi em em là thạc sĩ thì đặt tên page là gì thạc sĩ Hoàng Bích Ngọc nhé chốt cho Ngọc luôn nhé Ngọc nhé đặt luôn page là thạc sĩ Hoàng Bích Ngọc ok không Ngọc ơi đấy tôi đặt tên cho Ngọc luôn là cái bếp đổi lại thạc sĩ nhé mọi người thấy vì sao rồi tôi phân tích tại sao tôi gọi là gì thạc sĩ thì thạc sĩ sao là thông thường là gì là chúng ta có bằng thạc sĩ là một chuyên môn rất giỏi tuy nhiên muốn biến chuyên môn thành chuyên gia thì đặt phía trước đó là thạc sĩ <laughs> hoặc tên thương hiệu mình hỏi với Ngọc là chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe đúng không ok không rồi thạc sĩ thì em thì ngọc thì sửa lại cái tết của mình đấy ngọc nó chiều hỏi tôi mà đặt như vậy nó kêu còn nhé nó đúng ý tưởng đúng không bởi vì em đã bán sản phẩm sức khỏe giá cao đấy rồi thì số là thiệu cá nhân là phạm thanh bình hoàng thạc sĩ hoàng minh ngọc này thì những dạng này là chúng ta sử dụng bán thương hiệu đấy để chúng ta làm ví, ví tôi về tôi bán sản phẩm khoa học thì tôi phải có thương hiệu phạm thanh bình chẳng hạn này là tôi cá nhân tôi đó còn là chị ngọc chị bán sản phẩm sức khỏe thì chị là có chuyên môn được thạc sĩ rồi trong lĩnh vực điều dưỡng dinh dưỡng này thì bán rất dễ đúng không thì là là cho đối với gì tôi muốn hướng chị Ngọc với chị Ngọc muốn hướng tới chị là xây một cái thương hiệu chuyên gia cho mình lúc đó chị làm việc nó dễ dàng hơn thì livestream họ tin tưởng họ thấy là chị thạc sĩ rồi ô thạc sĩ à ừ, cao học này rất là cao cấp đúng không dạ, nghe là oai hơn các bạn nha, nghe là gì ừ, bởi vì người Việt chúng ta cảm xúc người Việt này họ luôn tin vào chuyên gia bác sĩ thạc sĩ tiến sĩ giáo sư đấy người việt chúng ta tư duy này họ tin vào một thứ gọi là chuyên môn nữa nha ok không các bạn <clears throat> <clears throat> đó thì trường hợp đặt tên là thạc, sĩ, thạc sĩ luôn rồi số 2 là tên thương hiệu sản phẩm sản phẩm ví dụ như sau này tôi có X-Men hả đây tôi, tôi tôi có một cái sản phẩm là áo vuốt tóc X-Men ờ, tôi thấy là X-Men tôi đặt tên là gì thương hiệu X-Men đó thì thương hiệu sản phẩm này thì <clears throat> nếu mà làm làm làm theo dạng gì làm theo dạng quảng cáo Facebook ấy đối với thương hiệu lớn thì làm cực kỳ ngon nhưng mà đối với thương hiệu của chúng ta là thương hiệu mới chẳng hạn thì nó cần một thời gian rất dài các bạn nhé để các bạn quảng cáo thương sản phẩm ừ. rồi một, một số anh chị gõ tôi thử sản phẩm cái gì bán này Với chị Ngọc bán sản phẩm gì sản phẩm của Nga đúng không đó hoặc là bạn An bán sản phẩm của Mỹ à tôi chẳng biết gì sản phẩm gì của của gì doctor gì đúng không không nhớ đó Xuân Điệp bán sản phẩm gì thương hiệu tên là gì Với <coughs> thực phẩm chức năng đấy rồi tên là tên là dạng gì thương hiệu sản phẩm nhưng mà khi anh chị bán hàng online thì không được đặt dạng này bạn nhé mỹ nga không được đặt dạng này và số 3 là tên <coughs> tên gì tên vấn đề hoặc là từ khóa nhé từ khóa tìm kiếm ấy cộng với tên gì thương thương hiệu sản phẩm ví dụ là gì dung dịch vệ sinh MD đúng không? MD tên hơi dài nhỉ em an này, Desmatic đúng không? Hoặc là mỹ phẩm MD đó, Dematic hoặc gì đó thì tên số 3 này là khá nhiều người đặt này nhé tên này cũng ok là rất nhiều người đặt theo dạng này mỹ phẩm gì đó hoặc là gì à, giống chị chị chị chín đặt gì giảm cân new slim đúng không chị chín có cái pet là giảm cân neo slim đúng không thì là chị đặt theo là tên vấn đề là giảm cân thương hiệu sản phẩm là new slim cũng được nhé cũng được hoặc cái số 4 giúp cho người hay đặt như sau tên thương hiệu cá nhân cộng với là tên vấn đề vấn đề cộng với thương hiệu sản phẩm viết tắt nhé ví dụ là gì là chín vũ nhé gì đây vua giảm cân <laughs> đó cũng là một cái tên này hoặc chín vũ này chín vũ này chùm giảm cân neo slim đúng không là chín có tên thử cá nhân này giảm cân là sao chùm giảm cân là gì vấn đề là các bạn để thương hiệu cá nhân này chỗ này thì là tên vấn đề này hoặc từ khóa đúng không vấn đề này giảm cân này là thương hiệu thương hiệu sản phẩm với viết tắt này này đúng không Đấy. chín vũ là mình việc kết hợp cái thương hiệu cá nhân của mình có nghĩa nó báo khách hàng biết là gì à cái bà tên là gì bà bà, bà chín vũ thị chín đó là bán giảm cân rồi anh chị hiểu phần cái tên số 4 được không hiểu mẫu chữ hát nào có rất nhiều đặt kiểu này cũng được các bạn nhé rồi các bạn đã hiểu đặt tên pet thế này không <laughs> tên pet mà cũng phải đặt tên các bạn nhé không ai dạy các bạn đâu rồi nữa chị hiểu phần đặt tên page thì bấm số số, số à, bấm chữ h cho mình vậy bấm chữ h số 4 này tên thương hiệu cá nhân cộng tên vấn đề cộng tên sản phẩm tôi là ví dụ chín vũ chùm giảm cân thương hiệu sản phẩm là new slim các bạn nhé ok ai trở vinh hiểu đó thì nhắc lại này tên page là có thể đặt thương hiệu cá nhân là phạm thanh bình hoặc là hoàng bích ngọc hoặc là thạc sĩ này ghi là gì thạc sĩ Hoàng Bích Ngọc đó tiêu cá nhân bà là bà là thạc sĩ tiến sĩ và Phạm Thành Bình đúng không rồi thì đây là cách đặt tên pet pet là cũng phải đặt tên các bạn nhé các bạn nhé đừng các bạn nghĩ là gì cái tên pet miễn sao có cái kết quả được không không các bạn hiểu sai lầm rồi là đây câu chuyện thật rất nhiều đặt là gì là vua giảm cân xong là gì đặt trị nám một cái page như vậy khách hàng nó xem cái page nó họ đã không muốn mua hàng là gì nó không hiểu được cái thương hiệu gì đặt trị nám cái tên như vậy và ví dụ là tại sao anh chị biết cho tôi đúng không tôi dùng là phạm thành bình thiệu cá nhân đúng không tất cả là phạm thành bình hết đồng bộ bởi vì tôi sử dụng cái ngành tôi ngành đào tạo ngành chuyên gia đấy, huấn luyện viên thiệu cá nhân tôi nhắc đến phạm thành bình để nhắc đến à, cái đội bán lẻ đúng không nhắc đến bán hàng và bán, bán gọi là marketing online nhắc đến đâu? thạc sĩ Hoàng minh Ngọc là nhắc đến bà này bà là gì là bà này là thạc sĩ về dinh dưỡng về sức khỏe ok không đấy thế này đây đặt tên theo dạng thiệu cá nhân thì nếu như anh chị em này mà muốn phát triển theo dạng thiệu cá nhân thì bạn nên đặt bạn nhé là một chuyên gia lĩnh vực của mình muốn nổi tiếng ấy một KOL nổi tiếng ví dụ tôi có rất nhiều người em là Minh Minh đúng không bạn biết tên Minh Minh không Đấy, bạn Minh Minh bạn gì làm tên pet là Minh Minh Đấy, tôi là Phạm Thanh Bình Đấy. thì tôi hướng tới đó tôi là một huấn luyện viên một chuyên gia còn lương ngọc Mỹ đó Mỹ trong lớp là gì có biết lương ngọc Mỹ à một chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe ảnh hưởng một cộng đồng nhỏ của mình rồi số 2 là đặt tiêu thụ sản phẩm như Xpen này hoặc là Honda Mazda vân vân là tiêu sản phẩm nếu như sử dụng cái, cái thiêu sản phẩm quảng cáo ấy thì cái này đối với những người bán lẻ nhỏ lẻ chúng ta thì nó không hiệu quả chị nhé không hiệu quả đâu rất nhiều công ty họ ra thương hiệu mới họ đặt tên ờ, tên cái tên rất là kỳ đúng không à, ờ. alelanin gì đấy ví dụ là sản phẩm của bà Phúc Thư không chúng tôi gặp cái gì mà bổ gan à, aminanin gì đấy nếu như đặt tên bếp như vậy tôi không biết đó là cái gì cả mọi người nhé và nó không hiệu quả bởi vì sao khách hàng không biết ví dụ số thương hiệu lớn như Xpen này Coca-Cola Pepsi đúng không là họ biết sẵn rồi đó cho nên phần số 2 này là tôi không khuyến cáo anh này anh chị đặt nhé đặt tên tự sản phẩm khách hàng nó không chưa biết anh chị là ai gọi là gọi là tôi gọi là gì gọi là cái gọi là branding nhé là thương hiệu của anh chị và nó trong tâm trí khách hàng nó chưa có nhiều cho anh chị mới xuất hiện hiện diện thôi còn nếu chị quảng cáo ấy để khách họ mua hàng ngay thì khó lắm phần tên này nó có ảnh hưởng đến việc là khách hàng mua hàng hay không hàng mua các bạn nhé số 2 là đối với người bán lẻ thôi bỏ số ba là tên vấn đề cộng thêm sản phẩm thì cái này cũng đặt cũng tạm được các bạn nhé dung dịch vệ sinh phụ nữ là mỹ phẩm MD uh, ờ, Dismatic hoặc giảm cân New Slim lúc chị chín đặt đúng không rồi là số 4 là gì tên thương cá nhân cộng tên vấn đề cộng thương sản phẩm ví dụ là gì uh, chín vũ trùm giảm cân New Slim đó thì tên này tuy hơi dài nhưng mà sao nó vừa có thiệu cá nhân nó vừa có vấn đề à bà chín vũ bà bán giảm cân vừa có gì thương hiệu sản phẩm thì dạng pet này cũng hay đặt ok không các bạn thì tùy thuộc nhé tùy thuộc các bạn muốn đặt pet nào tên pet nào thì các bạn làm rồi rồi trừ thương số 2 ra nếu như anh chị đang bán gọi là cái thương hiệu lớn nhá cực kỳ khủng khiếp đó như coca cola thì đã hoặc là gì x men hoặc là gì một số thương hiệu lớn mà anh chị đang là chùm ở trên thị trường ấy là thoải mái tuy nhiên đối với chúng ta người bán lẻ này là đã gọi là thương hiệu nhỏ nhá thương hiệu nhỏ đã thương hiệu nhỏ thì sao thì không nên sử dụng thương hiệu để quảng cáo tại sao thằng gì những thằng khủng khiếp nó để là X-Men để là Coca-Cola pet nó đúng không nó quá khủng khiếp thôi chúng ta là thương hiệu nhỏ nhưng mà thị trường phải ngách đó thì chúng ta ngách ở đây là gì nhớ đây đặt tên bởi vì thương hiệu chúng ta nhỏ thị trường ngách ngách là gì là ngách là chúng ta chúng ta đặt tên pet theo dạng là là tên vấn đề cộng với sự thương hiệu của mình dung dịch vệ sinh mỹ phẩm giảm cân insulin chẳng hạn đó hoặc là tên tên thiệu cá nhân cộng vấn đề cộng thưa sản phẩm là chín ngũ chùm giảm cân insulin hoặc là diễm thúy mới vào đúng không diễm thúy là vua gì trị nám cũng được các bạn nhé diễm thúy cộng thương hiệu cộng vấn đề vua trị nám ôi các bạn đó thích thì thêm thằng thằng phía sau vào thương hiệu sản phẩm mình vào mọi người vâng, hiểu không rồi anh chị em hiểu chỗ phần đặt tên pet không đã hiểu hết chưa thì bấm chữ hát nào tôi dạy chị từng phần nhỏ nhất như vậy để các bạn tư duy là không ngờ sao cái phần này là không người thầy nào dạy các bạn đâu đó, đó. không ai dạy các bạn ở ngoài kia không ai dạy các bạn là gì tên pet không ngờ cũng giúp cho khách hàng mua hàng không không mua các bạn nhé bởi vì tôi đã làm rất nhiều năm tôi thấy sao à, tên pet ảnh hưởng lớn đối với anh chị bán hàng bởi vì thương hiệu nhỏ thì chưa phải ngách ngách là gì là đánh đúng vấn đề cái hàng ngách như là gì tôi ngách là ngách giảm cân tôi đặt tên là chiến vũ đi Đấy, là à tôi đặt tên là chiến vũ chùm giảm cân là vấn đề là gì bán giảm cân new slim là gì à thương hiệu new slim đó, thứ đặt như vậy là ngách thị trường như vậy mọi người nhá ok rất tuyệt vời đấy phần này là cũng khá khá sâu cho bạn hiểu rồi rồi như anh chị đã biết rồi có thể kiên trì một chút nhé tôi dạy là gì phương pháp của tôi là gì tỉ mỉ từng bước từng bước một để bạn làm được chứ không phải để đi ảo ảo dù chương trình này các bạn trả phí nó không cao đúng không nhưng mà tôi dạy sao nó chất lượng hơn cả những chương trình gần mấy chục triệu bạn thực sự luôn đó tôi dạy các bạn để các bạn hiểu nhất sâu nhất để bạn biết nắm chắc rồi tiếp bước tiếp theo này sau khi là gì là <clears throat> đặt, đặt thêm page rồi này lần đến bước tiếp theo là chúng ta tạo page rồi tạo page thì tôi khuyên anh chị sử dụng máy tính để tạo page nhé tạo fanpage à, tạo phần fanpage là gì tạo phần fanpage là gì các bạn đơn giản thôi dùng vào máy tính có máy tính hoặc là máy tính chưa chuẩn bị thì trên điện thoại bạn nhé Đó, thì khóa này tôi không dạy chị mà điện thoại nữa đã quảng cáo phải dở trên máy tính rồi bạn làm rồi bạn bấm cho tôi số 3 đây số 3 để tôi hướng dẫn các bạn là bấm số 3 để tôi hướng dẫn bạn tạo biết nào Diễm Thúy là em bán xương khớp giảm cân uh, hủy nám em quên mật khẩu mail thầy ạ à. em quên mật khẩu mail tôi xong rồi quên mật khẩu mail thì <laughs> lấy lại mật khẩu ấy chị chị à? chị Ngọc ạ rồi nhớ đây <clears throat> là đầu tháng tới nhé mùng 3 mùng 4 tháng 1 năm 2023 là có chương trình tin học văn phòng bạn nhá cho đại chị mình yếu máy tin nhá là chị học lại để tôi dạy các bạn là phần bảo mật Gmail bảo mật Facebook ờ, cách lấy lại mật khẩu như nào bạn nhá <clears throat> thấy các bạn tình trạng này nó hơi yếu một chút nhưng không sao các bạn cứ học đi học ngược một chút học ngược phêu nhá <laughs> đã học lớp từ văn phòng trước nhưng mà lớp từ văn phòng mà tôi dạy gộp cả bên trung tâm sư phụ tôi thầy tôi này và bên, bên tôi nữa đó cũng khoảng mấy chục người vậy học vậy rồi các bạn à mùng nhớ mùng 3 mùng 4 tháng 1 2023 có lịch nhá tôi dạy buổi tối rồi dành cho những anh chị em là đang bị yếu thì là văn phòng để bạn biết đánh máy này để bạn biết là tạo gmail đăng nhập vào facebook của trên máy tính như nào đó, để quảng cáo như nào bạn nhé nó dễ dàng hơn ok không các bạn đấy các bạn được lợi thế rất nhiều đúng không rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo fanpage chuẩn bị tình nhá